hướng dẫn sơ một số chức năng của phần mềm con sẽ tải mở phần mềm lên rồi đăng nhập vào là giao diện có nút new nút sell nút window nút print và nút thoát hiện nay là nó bị lỗi phong và chỉnh lại thì nó sẽ hết cái lỗi này chỉnh lại phong screensaver hoặc là phải cái này rồi chọn cái menu đó. chỉnh lại font font chỉnh lại font cho nó không tiếng việt là dk size ở ờ, trong cái thư mục chương trình thì nó có các ba cái link là chạy chương trình chương trình bạn nói chuyện chính đó. dữ liệu cân là những dữ liệu cân là nó sẽ lưu trong này cân trong ngày là tất cả dữ liệu cân là trong ngày nó sẽ lưu này qua một ngày nếu mà trọng lượng cân á trọng thật á lớn không á, thì nó sẽ được động vào lưu vào cho bên cái phía dữ liệu cân này cộng lượng xe mẫu á nếu mà cái xe mà cái bì mà mình biết á, thì mình nhập vào đây thì nếu khi mà trên uh, chương trình uh, điều kiện chính á, mà ta nhập đúng số xe này nó sẽ quét trong này nếu mà có thì nó sẽ lôi ra lượng xe này sử dụng ví dụ bây giờ là cái chiếc xe 54R 11224 á 112244 á thì có tập lượng này ví dụ tôi thử nhập này. Ừ. 54 nó sẽ hỏi có ép cái trọng lượng mẫu vào đây không nó tạo ok thì nó sẽ ép vào đó và ờ, thông tin là khách hàng khách hàng thì chúng ta có thể nhập tên khách hàng trước rồi vô trong đây theo ờ, khi mà chúng ta nhập mã thì chỉ lôi tên khách hàng là thôi vừa nhập vô này. mã ra ví dụ là 05 đi có tên bất kỳ đi rồi vậy là xong còn muốn xóa thì cứ xóa thì tôi chọn cái tên khách hàng đó rồi tôi nhấn xuống xóa thôi đó là xóa con này sẽ là là cái nút là in ra danh sách khách hàng đây in ra danh sách đây cho thấy có cái mã này cái tên tương tự bên cái hàng hóa cũng vậy đây, lấy cái mã trước là tôi trước trong cái content và thông tin một cái pin và mặc định xem thông tin về cái pin đó, đó. còn tính nhất là cả đặt con con cài động com ta coi thử cái cái đầu cần đang kết nối cổng com nào để cài đặt cho đúng vô phần bọt coi cổng com nào mà đang kết nối chọn cho đúng vô ta đang kết nối với cổng com 3 với cổng một cộng hai cổng com 3 cổng 4 ảo đây chọn một là com 3 hay com 4 đều được vô ta đang chọn là com 3 đây đang chọn com 3 này vô tôi chọn tháng 3 hàng tư đây năm ok thử test này cài đặt mật khẩu là cài đặt mật khẩu đang sử dụng đó không thay đổi thì để vô thay đổi lại tài khoản sử dụng đây là đang có tài khoản một tài khoản admin là quyền admin muốn ta thêm cái tài khoản user vô đây thì ta nhấn new nó gọi tên vô mật khẩu sẽ nhận lại mật khẩu nhấn sell lại là nó sẽ sell vào đây là tài khoản user tài khoản user thì chỉ được phép là sử dụng cân thôi còn mấy cái quyền mà xóa hay là thay đổi vậy là nó không cho phép hạn chế là một cái pin ta thay chọn cái pin trong này A5 một phiếu hoặc là A4 hai phiếu cân tự động cân tự động là tự động nhận dạng đầu cân tự động nó nhập dữ liệu từ đầu cân á còn cân mà cân uh, chọn nâu á thì ta có thể nhập tay được ví dụ này chọn nâu ra ta có thể nhập tay được đó nhập tay được giá đây nhập tay được rồi giờ test thử đầu cân Mở con Chọn con 4 thử Đang chọn là cái đầu cân à, dạng à, A9D10 Đó, à, được rồi nó hiện là số trọng lượng để cân này. Đó. Còn nếu muốn trọng lượng à, trừ là mình trừ giống như tạp chất cát đá ở đây nhập vô đây vừa 65 kg thôi xe lại à, thêm một cái phiếu in mới đây nhập số xe vô cứ vào nhập số xe nếu không nhập số xe nó sẽ báo lỗi đó chọn lại khách hàng hàng mã không được nó sẽ ra thôi xe lại xe lại sẽ nằm trong lưới này thì em muốn cân xe nào thì cứ chọn vô đây thôi nó sẽ tự động lót lên lại thay đổi số ký thôi số cân đó xe lại muốn in ra thì nhấn vào nút in này thì in đây là những cái thống cái à, báo cáo theo kiểu bình thường như theo ngày đi xem trước theo hàng hóa nó sẽ lập theo hàng hóa ví dụ như hàng hóa là cassava hàng hóa lúa hàng hóa rye nó lọc ra cho khách hàng lọc ra theo khách hàng bây giờ khách hàng cnn khách hàng cala khách hàng kfvs nó sẽ lọc ra cá thể sèo á nhóm này cũng vậy thôi nhưng mà đây là tên tên mà muốn thay đổi tên là góc báo góc phía bên tay trái trên cái báo cáo Excel á đặt vô đây để đây thay đổi một xíu lại đây một bài ba đây chọn là Z thì là mặc định nhưng mà nếu mà là theo file Excel mà định dạng sẵn ta chọn đâu no. nó sẽ lưu vào trong này tôi cho một cái tên nữa à, hồi đây xem rồi nó sắp nó sẽ nằm ở đây là thấy đó à, ồ. nó nãy ta có báo biểu ta thay đổi nó là thêm cái một cái bàn nó thay đổi như này đó, là cái báo cáo dạng xe người chẳng cơ bản những cái chương trình trên chương trình cần nó chỉ có những cái chức năng cơ bản vậy